À, có thấy gì không? Dạ không Tại vì anh chưa có đọc thần chú á Giờ dạ, anh phải đọc thần chú là ổng ba la mở ra Thì sẽ có một món quà Thì sợ chuyện Anh có thể đọc đây cho em dạ, dạ, à, Cái này là bánh bông lan phô mai Hồi à, Hôm sáng em dậy sớm em làm á Để anh về anh thử nha, ngon lắm á Em, đánh khóc lên, đánh khóc bằng lái lên đây, đánh khóc lên Đó, đẹp không nhìn coi ngắm cái dây chuyền coi đẹp không em ngắm đi cái cái bên ngắm mưa thế nào thấy được không được rồi nhìn thẳng nhìn đây chi dạ được anh được không Thôi ok rồi, rồi được rồi lại gần đó ờ, ờ lại đi lại đi dạ dạ ờ xin sợi dây chuyền ờ, em đang đeo á đòi lại đòi ờ, lại Em tên là Nguyễn Hữu Minh, năm nay 32 tuổi, hiện nay em đang làm kỹ thuật viên điện tử quê ở đâu quê ở thành phố luôn thành phố luôn rồi mời bạn nữ giới thiệu dạ em tên là lê thị ngọc huyền và em 28 tuổi hiện tại em đang làm nhân viên marketing tại công ty yến xào rồi huyền 28 tuổi thì giới thiệu một xíu về bản thân điểm mạnh điểm yếu của em đi kinh. dạ em thì ờ, bạn bè nó hay nhận xét là em là người sống rất là tình cảm nhiều khi ờ, giúp đỡ em một lần thôi mà em cứ năm nào cũng đem bánh trái và cho hết trơn á không cầu em bánh trái luôn á hả dạ tại vì họ điều sau đi nữa thì họ đã có cái tình giúp đỡ mình rồi nên cứ nhớ mãi vậy chúc em có anh có cơ hội nào anh giúp em điều nào cái không dạ nhà em có trồng mít cho nên là hay hái mít cho anh chị ở công ty ăn á năm dạ. nào cũng có mít nha dạ đặc biệt cực kỳ đó là bạn em mới nói là mày rất có biết cách quan tâm người khác ví dụ như là nó bệnh nó bệnh thì nó cũng không có nói là ừ đi mua thuốc về cho tao hay gì đó em chỉ thấy nó bệnh rồi cái em xách xe máy em chạy ra ngoài em mua thuốc về đưa nó uống cái vậy thôi á em ơi cái ưu điểm mua thuốc đó em coi lại một xíu em mới nghe bạn em bệnh em chạy mua thuốc về biết nó bệnh gì nó uống dạ tại tại bị ý ví dụ như là nằm bệnh mà ho hay sùi là biết bị cảm toàn ơi chưa hay chắc quá làm bác sĩ luôn trời như vậy nó hơi nguy hiểm tới <laughs> nhiều khi á em thấy ho em tưởng đâu thuốc bị cảm em mua thuốc cảm nhiều khi người ta bị phổi thì sao đúng không cái này là phải xem lại thôi dạ còn về khuyết điểm thì à, em nói nhanh lắm ờ, nhiều khi nói xèo xèo xèo xèo người kia hả mở mắt ra ngó xong nói xong mày nói gì tao không hiểu gì trơn á dạ hôm nay là em khống chế dữ lắm rồi đó rồi hồi có nói xả sụt rồi coi nhanh cả này nha bằng nam ưu điểm khuyết điểm là gì em là người à, hiền lành thật thà không rượu bia không hút thuốc à, biết nấu ăn ít nói nhắc gái nhắc lắm hả dạ thấy con gái là nhát hả ý là thấy mà người mình thích đó mình nhát không mấy người thích mới nhát à. còn không thích là không có nhát à. thử coi họ nhát cô cô đó không nha <laughs> em không có mấy mối tình rồi ừ, chính thức thì em chưa yêu ai hả yêu đơn phương rồi à. yêu đơn phương lâu không không một hai tháng gì trời ơi em ba hai tuổi rồi có khi nào nằm mơ em có hôn ai đó không à. có không có chứ có hả dạ. hôn trai hay gái hôn gái ờ à, được kiểm tra về giới tính thôi Ôi tôi nghi quá à, 32 tuổi chưa có mối tình nào luôn hả em? Ừ Trời đất ơi Hiền quá mà nhát gái thôi Chứ có nằm mơ thấy hung ta Ủa em em em em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, về tình trường sử thi thì em thiệt luôn là giờ em cũng chưa có mối tình nào hết trơn á Không lẽ cặp này trời sinh Hiếm à, cặp này hiếm lắm á bạn nào cũng mặt mày xinh xắn mà sao ừ. tự nhiên không ai có mối tình nào hết trơn vậy ừ. À, tại chắc à, em không biết nói chuyện đó chị Ít nói á Nãy giờ em, nghe nói bạn... với người ta lát người ta chửi Sao vậy? Sao vậy? Em nói bạn gái lát hai người gây lộn Sao vậy? Không biết Em ít nói mà sao em nói chuyện vô duyên lắm hay sao gây lộn Không biết cái lại không muốn nói lãng mạn À không biết nói lãng mạn Nhưng mà thích gái không? tôi nhiên thích vậy thích nó lên luôn Chắc không? Chắc Lúc mình đang nằm mơ mình thấy mình đang hung Nhưng mình thức dậy thấy sao? nói bình thường vậy trong người không có gì bất bình thường hết hả đâu, đâu có bình thường thì không trong mơ thì sao không biết được cái gì vậy rồi sao nữa rồi cái thức dậy xong rồi sao nữa Thức dậy giữa mặt ờ, làm cái gì? rồi bây giờ nếu mà được thì à, bao lâu tính tới hôn nhân được chắc khoảng ờ, một năm một năm rưỡi rồi, ở hai chồng ờ, ở quận tám vậy có nhà có, chưa ờ, có một cái à, nhà nhỏ gì có nhà nhỏ rồi em ở mình hả dạ rồi, ờ, vậy là tốt quá ha tốt rồi Vậy rồi em biết hôn không em chưa có quen ai sao biết hôn. nhưng mà trong giấc mơ có thấy được cận rõ cái cái hôn không em hôn hay là em thấy người ta hôn hay là em thấy em đang hôn? thấy em đang hôn. đang hôn ai ừ, trong mơ thì sao không nhớ chị có hôn rồi hả có làm gì nữa không hả à. không không trời ơi hiền hồi xưa giờ nhát vậy luôn em hả dạ để anh quan coi đàn gái làm sao cổ mà hiền nữa chắc mệt luôn à, à chào em gái dạ chào anh bạn bên này hiền dễ sợ không mới nằm mơ thấy hung rồi đó em có nằm mơ thấy lần nào chưa dạ chưa em cũng chưa giờ nắm tay trai bao giờ ờ, chưa luôn hả em có thấy cặp nào người ta đứng hung nhau chưa dạ rồi rồi hả lúc đó cảm giác mình sao nó bình thường lắm anh tại em không tại mình nghĩ... mình mình chưa có cảm được có khi nào em nghĩ em sẽ hôn người yêu của em không có có hả vậy chút mình làm thử nha cái đây cũng hiền bên kia cũng hiền luôn nhưng mà hai người mà hiền quá rồi rồi rồi, rồi làm ăn gì được cũng trời em muốn người nó như thế nào à em cao mét bốn cho nên là bạn trai mà cao mét bốn là không được rồi 50 <laughs> à, cái thứ hai nữa là phải có hiếu thứ ba nữa là phải biết kiểm soát cái cảm xúc của mình em không cần giàu cũng không cần chức vụ cao nghèo cũng được nhưng mà phải có ý chí phải có nghị lực cầu tiến bây giờ nói bên đó mình cảm giác mình có được bao nhiêu phần trăm em trai cũng ờ, bảy mươi bảy mươi hả cũng hiền khô bên kia cũng hiền đúng không ấy bảy mươi là quá tốt rồi à. em có mong muốn tìm người yêu ờ, lý tưởng của mình không à, có thế nào người đó cao từ mét rưỡi trở lên đây mét bốn mươi lăm à, mét năm mươi đến mét sáu mươi Bên à, kia à, có bốn, hình bốn, ờ. bốn mươi bốn mươi mấy à được không dạ, được rồi sao nữa biết chăm lo gia đình cô kia chăm lo được đó à, biết kiếm trên nhường dưới không có uh, mà lè lẹt quá bên, bên này đơn giản lắm à vậy uh, đó được được hả à. được đủ hả? rồi đủ em không thích gì ở người phụ nữ à đó là ít nói cô cũng ít nói đó còn thấy nãy giờ nói nhiều <laughs> dạ. yeah. <laughs> Dạ nó cũng nhiều đúng không à. thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi dạ hôm nay em đi với ờ, chị họ với hai với người anh họ với bạn em dạ, xin chào anh quyền linh và Cách tường ạ à. nay em là chị của quyền thấy bạn trai thì cũng được cũng dễ thương hy à, vọng là à, hy vọng là hai đứa có thể à, nắm tay nhau không đi suốt cuộc đời yeah. Dạ. chị có mong muốn hồi cặp này hung nhau không nhiều khi nó mắc cỡ quá nó hung thấy nó ngại <laughs> à, bạn trai hôm nay đi với ai dạ em đi với hai người dì và dượng ạ à, chào dì dạ chào à, mc quyền linh chào mc cát tường dạ. chào à, quý vị khán giả em là dì năm của minh thấy hai đứa cũng khá hợp để kéo màn lên hai đứa à, thấy được thì hãy tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm vậy thôi dì cũng hiền quá ha gặp cháu hiền dì cũng hiền nữa thôi để kéo màn để coi hai đứa nó hiền ở nào kéo màn lên rồi thôi anh à, anh có muốn quà tặng em mới phải mở chứ dạ. mở nắp chưa mở mở nắp ta hả anh không mở nắp nữa dạ à, em có thấy gì không dạ không tại vì anh chưa có đọc thần chú á giờ anh phải đọc thần chú ở ổng ba la mở ra thì sẽ à, có một món quà thì sợ chuyện à, anh có thể đọc đeo cho em là bánh bông lan phô mai à, sáng em dậy sớm em làm á để anh về anh thử nha ngon lắm á em đánh tóc lên đánh tóc bằng lái lên rồi đánh tóc lên đó dạ em cảm ơn ạ đẹp không nhìn coi ngắm cái dây truyền coi đẹp không em ngắm đi cứ kế bên ngắm mưa thế nào thấy được không được rồi nhìn thẳng nó nhìn anh chí dạ được anh được không ok rồi được rồi rồi hai người trò chuyện đi thì nói đi à, à em thích con trai hay con gái à, em thích uh, một trai một gái thì, à, thì khi nào em rảnh ờ, thời gian rảnh mình hẹn hò á trời ơi vậy được không đứa trai đứa gái luôn không à được rồi được hả anh anh đích thích đi thiện nguyện không à, có. đi thiện nguyện á tại em cũng hay đi thiện nguyện á thì một năm em thường đi 3 đến 4 chuyến á thường hay đến mấy ừ. cái vùng núi vùng sâu vùng xa á đi với đoàn hay sao à? dạ đúng rồi em đi với nhóm á anh hai đứa tổ chức đi riêng thôi được không à, được anh ừ nói đi cảm nhận ờ, cô gái thế nào à, em cũng uh, xinh xắn dễ thương với lại ờ, nói nhiều uh, anh thích nói nhiều thích nói nhiều hả à thằng này giống em là sư quan ai á hai đứa quen nhau không biết gì luôn á hẹn hò đầu tiên thích hẹn ở đâu à, ví dụ lần đầu hẹn hò thì à, em thích đi đâu anh có thích ờ, cái không khí quán trầm không tại vì em hay uống trà đạo tại vì không khí trà đạo nó rất là yên tĩnh tính em nó không thích những nơi ồn ào náo nhiệt đâu anh dạ để, để anh à, cũng thử xem à. được không được hả à, nó lời cuối bấm nút được trời ơi cuối chưa có gì chân á bây giờ nè hai đứa lấy nhau về ở đâu rồi mình hướng tới tương lai đi anh ở quận 8 thì ví dụ ờ, mình lấy nhau thì em có về quận 8 ở được không không sao đâu tại quận 8 em thủ đức mà chạy lên nó khoảng tiếng à về kinh tế thì ờ, thì anh cũng bình thường thôi chứ không có cao nhưng mà anh hứa là sẽ cố gắng hết sức dạ đó là cuối rồi anh là cuối gì chưa mà là cuối gì trời ơi bây giờ nói thật lòng nha dạ em thấy cô gái này xinh không xinh em khoái không khoái thái dữ không thái dữ thái dữ rồi nói lời cuối đi lại gần đó ờ lại đi ờ. lại đi dạ dạ ờ, trên sợi dây chuyền ờ, em đang đeo á đòi lại đòi có lại. nửa là hình trái tim nửa bên kia là anh đã ờ, khắc tên anh lên rồi Nếu mà em có cho anh cơ hội thì nửa bên kia là điện tên của em dạ. ông xin nói lời cuối ông mà bước tới cái ông kiểu em như em sợi dây chuyền tính nói hồi em không bấm nút em trả cho anh sợi dây chuyền lời cuối xong chưa à xong rồi dễ thương quá đặt tay vào nút bấm đi hai bạn hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết, hết thời gian khó tìm được một cặp xứng đôi nhỏ con vậy quá ha lần đầu tiên em nắm tay đàn ông ấy hả lần đầu tiên nắm tay cũng lần đầu tiên nắm tay trai dạ nắm thử chúng chặt vô nào gì ờ, cho con hôn cái đó xin gì đàng hoàng phải không à có, chị có gì? hôn à có làm lòng làm nó cái nụ hôn đầu tiên cổ chưa nắm tay lần nào nụ hôn đầu tiên nó phải lâu lâu chứ chừng nào nó buông ra mới buông làm lại nào quý vị à... để nguyên để nguyên để nguyên thấy được không ừ thấy sao cảm giác sao thấy lạ lạ trong người có gì nó khác không có khác cái lúc mà ngủ giật mình thức dậy không em gái thấy sao nó là lạ là lạ hả? mà vui không dạ, vui khoái không không à. không khoái chút làm nữa ha dạ <laughs> dễ thương gì? Dạ em chào chị, em tên là Lê Thị Bạch Tuyết Nay em 23 tuổi Dạ em đang làm lễ tân khách sạn chị Lễ tân khách sạn dạ. Để xem chàng trai của chúng ta sẽ làm nghề gì, bao nhiêu tuổi đây Xin mời chàng trai xuất hiện Xin chào Xin chào anh Xin chào tất cả các bạn khán giả Mời bạn ngồi dạ. À bên đó có Bạch Tuyết bên đây chú Lùng nha Có Lùng không? Lùng không? Cao 1m51 Bạn tên là gì? Dạ em tên Đăng à, Nguyễn Hải Đăng 31 tuổi đang làm nghề công nghệ thông tin Trời đất ơi 31 tuổi mà tới đây kiếm người yêu gì ta thường ta tới kiếm mình đây khoảng 20 hai mấy chứ 31 đáng lẽ có người yêu rồi đúng không đáng lẽ có rồi nhưng bây giờ không có có giờ có mấy người yêu rồi dạ cũng bốn năm người Hả? ít quá ha Bên đó có bốn năm người yêu rồi còn em dạ sáu bảy người rồi à chị rồi 49 gặp 50 luôn à, Mới có hai mấy tuổi mà tới 6 7 người yêu vậy rồi Người yêu đầu tiên là hồi nào? Dạ Em quen người đầu tiên lúc em 19 ờ, 20 tuổi ấy chị à. Mà không có dài có Dài nhất là khoảng 2 tháng với em mà Trời còn, <laughs> còn nhanh nhất là hai tuần Trời đất ơi, à, đất ơi. Cái gì mà nhanh dữ vậy ai, ai ai bỏ ai mà nhanh dữ vậy Dạ em rút Em rút hả Dạ Vậy là qua cầu rút gián Bây giờ cái mối tình cuối cùng á Mối tình gần đây nhất là cách đây bao lâu rồi Dạ chắc cũng khoảng 2 tháng trước đi đâu mà quen có hai tháng mà bỏ ta rồi em người ta thường chia tay á là cả năm người ta trằn trọc người ta khó chịu người ta khổ đau vật vưởng nước mắt chảy ào ào như suối bây giờ có hai tháng đi kiếm người yêu mới là sao nhưng mà lý do tại sao em chia tay thì thời gian tìm hiểu nếu như mà không hợp thì mình nên chia tay sớm chứ để dùng dằn nó cũng không tốt em nghĩ như vậy thì mình nên yêu cái người nào mà mình thấy thật sự phù hợp với mình <laughs> à, à có lắm đó nha linh nè ca này em có nói là bên kia rút trước còn bên đây là ai rút trước em cũng rút trước không à trời ơi trời <laughs> bên kia là cũng rút trước bên đây cũng là người rút trước hai người này gặp nhau rồi à, em ờ, nhường cho bạn nó rút trước quá à. Rồi đó chưa quen tên rồi rút rồi được, được, được. em nhưng mà bây giờ nè em là bạch tuyết nhưng mà bây giờ người lùn em có thích không dạ em thích cao khoảng mét bảy lên chị bây giờ bên kia có một mét năm mốt à dạ chắc em cũng phải để em coi mặt cái đã em còn là chị à, thích cái điều gì nữa không dạ em thích cái người đó nhìn cái khuôn mặt nó phải vui vui hài hước xíu chị nhìn vô là <laughs> chị thấy bên kia người hài hước lắm chị thấy bên đây, kia là hài rồi đó đây nhìn cái mặt hài hước lắm chị bảo đảm cái này là bên đây là ưu điểm nè trời ơi nhìn cái mặt đó là thấy lạ không nhìn tôi thấy bảo đảm tôi cười liền á bên đây chưa thấy mặt nhưng mà bên đây nghe đùng đùng đùng là thấy cái bộ vui rồi đó vui bên đây vui còn sợ tính quen về người yêu như thế nào dạ em thích một người à, hiền lành á với lại là không thích một người mập không thích người mập đúng không dạ mập uh, mập uh, cỡ nào dạ bự nha không thích <laughs> bên đây bự lắm à nha bên đây mập lắm luôn á để em mập mập dễ thương ha lùng quý phái dạ quan niệm về tình yêu của em thế nào dạ hòa hợp tâm hồn với thể xác của anh hòa hợp tính tâm hồn thể xác em có thể dạ. nói cụ thể hơn tâm hồn là sao thể xác là sao tâm hồn thì có thể là giống như giác quan thứ sáu anh rồi ờ, giác quan thứ sáu rồi còn tiếp tục còn về thể xác thì uh, có thể là <laughs> nhìn nhìn nhìn hợp nhãn ủa thể xác liên quan gì dạ. vậy chứ gì vậy không có gì dạ. quen năm sáu mối tình phải không đúng dạ. không dạ có kinh nghiệm gì hôn không cũng có chứ anh hôn sao là thích nhất hôn sao không thích nhất cái đó tùy trường hợp tùy hoàn cảnh với không gian á anh à, cái người đầu tiên hung vậy cảm giác sao có thể diễn tả anh nghe được không có cảm giác gì hết anh sao vậy bởi vậy không cảm giác người ta mới chia tay ông ơi cảm giác người ta tới luôn rồi không có hòa hợp về thể xác giờ chị coi mặt bạn trai kia giùm em dạ. nha không đâu rồi hòa hợp tâm hồn mà không hòa hợp thể xác mặt thấy ghét không chưa thấy mặt ai thấy ghét luôn không ghét lắm à ủa sao hung mà không có cảm giác gì là sai thì không có cảm giác thì em nói không có thôi đâu giờ em lại em hôn chị cái Tường đi cảm giác dám hôn không chị không cho đâu nếu cho em dám hôn không cho cũng không hôn sao vậy cái gì vậy cho xong hôn tại vì nó hôn xong nó không có cảm giác mà em có cảm giác nó công mệt cảm giác sợ đó ông à nhìn mặt ông vui quá bao vui luôn em bao, bao vui bao vui để tôi coi mặt bên kia coi sao nha hello dạ. <laughs> hai tháng rút hả dạ. em hy vọng bên đây được mấy tháng em <laughs> hy vọng không có nhanh quá không có nhanh quá đúng không càng lâu càng tốt ha à, để coi sao để coi sao dạ. <clears throat> cái người bên kia um, um, um, thôi không diễn tả đâu <laughs> thôi cho người ta gặp nhau đi rồi bạn kéo màn lên kéo màn lên <clears throat> nhìn đi chứ từ tử, dạ. làm thấp tấp như vậy chỉ có hai phút à dục tóc bất đạt vui lắm vui lắm chuẩn bị vui vui nhìn qua cười liền nha chào em cho à, rất là hân hạnh được biết em à, dạ rồi anh anh anh đừng có nói gì hết trơn anh ngồi dạ. anh cười giùm em ủa sao kỳ vậy tại um, cái người của em mỗi người của em là phải cười đẹp anh em nhìn cái nụ cười đó cái đã à dạ cười cười cười cười lớn lên chuyện đi chứ lẽ nhìn hoài hai phút nhìn nhau à em hỏi đi anh cười cho hỏi đi cưng cho hồi nãy em biểu người ta cười đừng có nói thì bây giờ người ta ngồi dạ thì cười rồi thì em thấy cũng được mà nếu không biết bên đó làm sao thôi dạ đó bên đây người ta được hơn bên kia nói đi rồi hết giờ cười rồi dạ, nói đi em thấy cũng được được nể cặp này ghê Sao? nha giờ một một phút mặt niệm hết rồi phải không hết giờ trời ơi cái gì vậy đã giờ nói được mấy câu ba tiếng đếm để nhấn nút mời các em đặt tay ra phía sau thành ghế vào nút thấy chưa đây cái nút quay lâu vậy Này chắc có vợ chắc vợ đút cơm ăn quá sau 3 tiếng đếm nếu chúng ta không đồng ý hẹn hò thì chúng ta không nhấn nút nếu chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau thì chúng ta nhấn nút và bây giờ và tiếng đếm bắt đầu Một Không có cảm xúc Hai Và dạ, ba Hết thời gian Rồi Sao em nói cũng được mà em không bấm nút Được Ý là bạn nó dễ thương, vui tính ừ chứ còn về cái chuyện à, kia thì chuyện kia là chuyện chưa, nào <laughs> chưa biết chưa biết hẹn hò chuyện hẹn hò chưa biết chưa biết dạ. mà sao không nhấn nút thì chưa biết thì sao nhấn nút được biết chắc mới nhấn chứ rồi bạn nữ bạn có thấy buồn không khi bạn trai không nhấn nút mà mình đã nhấn nút trước dạ em không có buồn tại bạn đó không nắm bắt cơ hội thôi giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu mời em trời đất ơi Ui. đi đâu vậy con cái gì con? con đi hẹn hò cô Rồi ở nhà ai coi chừng nhà Trời đất ơi Chuyện gì vậy? Tụi con của em hả? Thôi thôi thôi, thôi đi, xuống xuống xuống xuống Con không có hẹn cái gì ở đây hết trơn á Trời đất ơi Ê, ê, ê, ê, đừng có đuổi người ta gì vậy? Không có được không có được Anh đi vô đi Gì vậy? chơi chơi đuổi thả cái này cháu của em hả cháu của em cháu thì cháu cháu chứ ngồi xuống đó tôi giải quyết ngồi xuống em đâu có hẹn họ ngồi qua đây không có được trời đất ơi má em... không được gia đình của nó gửi vô em ngồi xuống ngồi em xuống. chỉ là môi mai mối cho người người ngoài thôi thì ngồi xuống tôi giải quyết ngồi xuống ngồi xuống con ngồi xuống con con ở đâu vô dạ ở huế ở huế dạ con đang ở với ai trong đây dạ ở bên nhà của cô ở nhà của cô dạ cô làm gì cô có quyền ở nhà cô có quyền còn ở đây là chương trình bạn muốn hẹn hò ai cũng có quyền đăng ký tham gia đừng lấy chuyện nhà làm chuyện chung chuyện nào ra chuyện đó quan kia tôi giải quyết cho thôi không viên thôi không được con quan kia quan kia quan kia gì vậy bữa nay uh, giải quyết không quan kia quan kia qua đây chương trình tôi đang tự nhiên đuổi con cháu tôi về để tôi lo bên đây cho chú chào con dạ con chào chú con nhiêu tuổi dạ năm nay 24 tuổi 24 tuổi hả dạ tên gì Thương Hoài Thương Hoài Bên đây Thương Hoài 24 tuổi nha Ủa mà cháu đâu mà Rồi anh tự làm mai mình anh luôn đi làm mai với ai Làm mai chàng trai Chàng trai đâu Kêu chàng trai ra đây Giờ tôi không kêu Chàng trai đâu xuất hiện Bên kia cái ghế kia Ghế ghế của tôi Ở bên ghế của anh Huyền Linh Xin chào ờ, chương trình, xin chào các bạn Mình tên Thành Luân mình ờ, đến từ bình phước mình đang làm công việc ở ờ, gara sửa xe ô tô quận 7 Ủa, chưa hỏi gì trơn mà Thôi tự em giới thiệu luôn Giờ sao giờ là con hay em? Mời con ngồi hay mời em ngồi? Bên kia cháu cô Dạ thôi mời con đi Con á, vậy dạ, mời con ngồi Thôi, bây giờ nè Chú lên hỏi nha Dạ Con vô đây ở với cô Cát Tường Dạ Con làm gì? Dạ, con đi học nghề tóc, về nail sao con có 23 tuổi mà con đi uh, kiếm bạn gái kiếm vợ làm chi vậy nói chung là môi trường mà xung quanh cạn kiệt phụ nữ nên cái gì sao cái gì nói cái gì vậy môi trường xung quanh cạn kiệt phụ nữ ai nói câu đó phụ nữ quá trời cạn kiệt đâu ra cạn kiệt là sao là do cái công việc của em là lúc nào cũng nằm trong xe hết không bao giờ ra ngoài nên cũng ít tiếp xúc với phụ nữ nằm trong xe là sao nói rõ hơn là em là thợ máy em sửa xe không à, à. không lẽ sửa cả ngày cả đêm có thời gian nào riêng cho mình thời gian đêm thì ờ, lúc đó thì lúc mệt mỏi rồi thì chỉ có đi ăn tối xong về ra quán cà phê ngồi xong rồi đi về ngủ thôi chứ vậy bây giờ nếu mà có bạn gái thì thời gian nào dành cho bạn gái thì khi mình có bạn gái thì tất nhiên mình phải dành một cái niềm vui nào đó cho bạn gái để mình tiến theo đường xa hơn nữa nhé vui gì vui gì nói thử cô nghe vui không ví dụ như ờ, tối dắt đi uống nước dẫn đi hồ đá chơi đó còn nghe bạn lương minh nói kia nói chưa rủ bạn về bạn dẫn đi hồ cá chứ nằm trong xe hoài không thích dạ đi hô cạ thì con không thích đi công viên ngắm chó thì được trời ơi trời sở thích gì kỳ lạ vậy dạ dạ biết con thích chó lắm chú con thích chó hả dạ bây giờ nè bên đây á, sở thích là dắt đi công viên ngắm chó bên kia sở thích là gì có thể cho biết được không nhỉ ừ, à, sở thích của em thì em được thích ờ, ngắm cái sinh ngắm gì ngắm gái xinh ngắm gái xinh trời ơi dạ. mình quên thích ngắm chó mình, mình quên thích ngắm gái nhưng mà hầu như mỗi lần em ngắm là lần đều bị đều bị mắng vốn là sao tại sao bị mắng vốn tại vì ở gara em là khu chung cư mà mỗi lần chiều đến về là toàn những cô có chồng ngang không à còn mỗi lần mỗi lần ngắm là mấy cô để ý mà để ý xong rồi hợp dân phố lại là ra mét gara em à. trời đất ơi dòm sao dòm cái gì mà đến tối ba trên phố nói chung là ừ, mình không có giờ thì nhiều chỉ đi ngang thấy xinh ồ lên xong bắt đầu ra rủ thêm mấy người trong làm chung lên dạ cùng ồ <laughs> vậy là đi họp trên phố đó hả dạ gây rối trật tự gây rối trật tự ờ, phá rối chị em phụ nữ ờ, xung quanh à, <laughs> nói vậy là xạo nói vậy là xạo có phải là làm cái gì người ta chứ tự nhiên nhìn không là ồ mắt mới gì đâu vậy là kể chưa thành thật thành thật đi đây thành thật thì em thì sửa xe thì có nhiều lúc mà chui dưới gầm xe rồi những chị phụ nữ mà chiều đi không không không cái đó mới hợp tuổi dân phố chứ đúng không quý vị rồi có đôi lúc mình chỉ vô tình thôi chứ mình không cố ý vô tình mà còn kêu nhiều người mà cái bằng vô tình không này bữa nay ông tới đây được là mai đó tưởng đâu mặt mày bầm tím đi không nổi tới đây rồi đó rồi vậy bây giờ em thích những cái ưu điểm gì ờ, của người bạn gái tương lai của mình em thì em thích người ờ, phụ nữ ờ, khuôn mặt dễ thương nói chuyện dễ thương và thứ nhất là em thích gái có vỏ chi vậy tại vì những cái lúc làm mệt về đôi khi cũng miếng muốn kiếm một người nào đó để đấu võ đây xả stress gì kỳ vậy trời đó thích lá lung vậy nãy giờ em nghe tiếng bạn nữ bên đó thì em đã thích rồi cùng miền trung với em à vậy hả dạ nói chung với chị là nãy giờ em muốn dở màn lắm mà chưa có cái cơ hội để dở màn <laughs> ai cho dở ai cho dở rồi vui gì rồi dở rồi bây giờ chú chú lên hỏi con nè dạ. mẫu người yêu của con thế nào dạ mà nếu được thì có rau quay nón hay là lũ lung tiên hay là răng khển cam trẻ, càng tốt tao cười cô coi coi con Em chẳng có, có những gì đó của con gái hết Thì đó là nếu được thôi cho con đúng rồi muốn người yêu của con là đừng có đòi hỏi hôn quá ừ. Ừ. muốn người yêu mình đừng đòi hỏi hôn quá nói chung đừng có ép Tức tự động con sẽ hôn đúng không? Giống như con khi nào mà hôn, mà con thấy cảm thấy à, thì cảm thấy cảm xúc dâng trào thì con sẽ hôn. Bên kia yêu có đòi hôn không? dạ có quá em qua coi trước nè anh coi trước nè có gì đâu coi à quên hả, Ngày nào không coi thì coi gì nữa thôi để anh coi coi ông bên này cũng sao mà ông cứ ờ, nằm dưới coi ờ, người ta hoài Chung được, đẹp trai sao cô chịu không Nhỏ hơn lớn hơn con, tuổi con chịu không? dạ chịu chắc chịu không dạ chắc chắn thề đi thề thề sao thề cái người, người đó có lớn hơn một hai tuổi cũng chịu do nó khiến dễ thương quá cho có thấy mặt nó nó tưởng nó đẹp như cô cát tường vậy đó trời ơi bên kia có đồng tiền dạ. trẻ cô cát tường nhiều tóm lại là nếu con là cháu chú chú cũng chịu thế con á dạ. được á dạ. nhưng mà có tật đừng có nhìn ta mặt thấy đừng nhìn nữa nha thề không thề thầy thề để con kia nghe đi sao bỏ không nhìn sao thề đi ừ, xin thề với bạn gái đó nếu mà sau này có xảy ra tình trạng đó chắc không dòm nữa đâu dòm bạn gái thôi được được cấm mày à bây con nghe chứ con dạ tùy con nha chú biết nha thôi tôi có gì đừng rồi. <laughs> đừng đổ thừa chú nha rồi kéo màn lên chú này chú hồi hộp thôi không được chắc cô cát tường chửi chú chắc nát luôn quá nãy vô nhìn tự đi. giới thiệu giờ tự xây ghế nhìn luôn đi chứ còn gì bạn tới từ từ đừng coi nhìn nhìn thấy được chưa dạ thấy tóc bính là rất ờ, ok rồi <laughs> tóc bính ok hả dạ cho em giờ em đi mày muốn vợ lắm rồi nè dạ, em chào đi. anh chào anh thấy em gái. sao dạ anh thầy em sao chưa gì kêu bạn gái rồi anh thầy em sao Ừ, em thì ờ, rất là dễ thương cũng có lắm đồng tiền ra huế bao giờ chưa ừ, mình chỉ mới ra tới ờ, quảng nam mà chưa ra tới huế có tỉnh ra huế không thì hy vọng là trong tương lai chắc sẽ ra nếu được ừ, chắc tháng sau cũng ra còn một phút nữa nói tiếp đi anh cao mét mấy mình cao một mét bảy mươi bốn không cần mình đứng cho anh bạn coi không trong gia đình mình là con ờ, cả trong gia đình mình còn một đứa em trai nay đang học 12 một đứa em gái này đang học lớp 1 em không thích con trưởng cho lắm con trưởng như con thứ rồi không ai bị lén tại vì nhà em của anh nó nắm quyền hết Ủa, anh còn quyền như vậy hả vậy anh còn nghe lời mẹ không mẹ thì ờ, tất nhiên phải nghe rồi ừ. mẹ là người trên nhất mà nghe lời mẹ để bỏ vợ hả không lúc đó để cho mẹ với vợ tự xử đi <laughs> nhưng mà mình cũng hy vọng là khi mà bạn thương mình thì ờ, về, về chắc chắn bạn sẽ thương mẹ mình tại vì mẹ mình rất là dễ thương dạ rồi hết giờ dạ rồi chúng ta có ba khắc để xem ai sẽ là người bấm nút và ai người không bấm nút hay là hai người đều bấm nút chuẩn bị một ha ha hai tôi mệt rồi nha kia đầu chắc ký không gãi hoài à! hư rồi anh ơi chưa bấm gì nó có là hư rồi sao dạ bạn nữ bấm rồi đó bạn nữ bấm em cũng bấm anh bạn hiện nay cảm giác sung sướng thế nào ừ, nói chung là tuyệt vời luôn tối giờ em mất ngủ lắm luôn rồi đó chung là nãy giờ chỉ có điểm là được cái thiệt tình rồi dạ, hai dạ, dạ. hai người có thể à, nắm tay ôm nhau thật chặt không vậy được không? nhà dạ mai một rồi cho nằm thịt ngón một đôi cho nó hết đó rồi ok